tôi và giới chổi gỗ nhau đi nhau du nghiêng hạ thiên hạ du hiên hạ chúng tôi ngài đi đêm nghỉ um mới chớm mới chớm nhưng nước đã trong vắt trong hãy cả hòn củi hàng củi hàng củi anh gọng gó những anh gọng gó đen làm ừ, ừ, ừ. đen sạm đen làm đen sạm sạm gầy và gọng vỏ đứng trên bội bãi bãi lầy bói bãi vụt bãi phục bãi phục nhìn heo chúng ta cũng cũng nhan sắc săn sắc săn sắc và cả hầu dầu hãng gặp đau cột củng cố bơi theo cố bơi theo chiếc bè